điều người Mama. nhiên nhang dạ chi hành đăng đăng bảo á cơ nguyện nguyện hành hành đầu đầu bách gia trăm trăm họ đắc đắc bình an cung cấm quảng hoàng quảng hà cung cấm quảng hoàng dày thình cô sướng dương gian nữ đồng đồng nữ cô ngực sòng sơn mặc áo dài ai ta biết là gì lại người sân <laughs> hơn lành cô mới sang sinh tuổi vừa chỉ biết chúng ta không không cho các bạn chỉ cần nổ chỉ cần nổ nó mang bệnh cho việt nam đấy bớt bớt lần lần cứ chỉ cần nổ cô về bắt điều sớm chiều bà vang Anh khơi mê bác rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời từ sông trà tôi lịch, hài hòa sao trời khắp đường này hoa bồng bồng thông cô lấy làm già vĩ đèn đồng cuồng tú khí trung linh hồi cung khuya sớm xa bao bạn đến đây khuya sớm ra